you. chiều hôm qua thì ờ, bà con làm đường ấy thì ờ, anh em là cũng cắt lá chuối rồi lót vào rồi là cả ni lông nữa nó nửa đêm khoảng 3 tiếng sau thì nửa đêm bắt đầu mưa mưa từ đêm và đến hiện tại bây giờ mình ngủ dậy 7 giờ hơn rồi à, hạt mưa vẫn còn đang rơi như này còn à, qua thì đang ngủ ở nhà anh tủa là bí thư ờ, chi bộ ấy. đa số là mình cứ lên bản thì mình nghỉ một ngày trên bản nhà bà con mưa như này có lẽ là con đường là ờ, Giang làm lại tiếp tục phải hoãn lại rồi không thể nào mà mình làm được và đúng cái mùa mưa ngâu này thì à, quý vị cũng như là mọi người biết là trên tây bắc này thì mưa thì nó rất là nhiều có thể là ngày nay mưa ngày mai lại nắng và ngày kia lại mưa ngày kia lại nắng là chuyện rất là bình thường nhưng mà ngày hôm sau mà nắng thì cái đường mà lên bản thì không thể mình lên được ngay được nếu mà uh, đi uh, xe ô tô để chở vật liệu lên đấy không không thể lên được xe máy thì mình bò túc tắc thì còn lên được mà rất là trơn trượt luôn đấy nên là nắng uh, ở trên này thì phải ba ngày mấy à, con đường nó mới khô được ô tô nó mới không bị ban bánh mưa một ngày phải đợi rất là lâu mấy ngày mới nắng này được hôm trước thì uh, mưa đấy ra cũng phải đợi hoãn lại ừ, hôm qua nắng à, hôm qua thì uh, bắt đầu mình chở vật liệu lên làm làm được một ngày thì cũng hết được một ngày trên này xe nó chỉ chở được khoảng hai xe một ngày thôi không thể nhanh được ngày được chở hết hai mấy chục khối lên mà mà ấy được làm sau mình có thể hưởng nắng trên này mình đi làm ừ, rất vất vả trên này hình như bà con trồng chè này rất là to chè và ở dưới này đoạn dưới này thì có nhà em nu em nu mà 14 tuổi hiện tại đang ở với bố trong căn nhà mà tầm 16 mét vuông đấy mà mẹ thì là mất khi em lên 4 tuổi thì em Nu là con một trong gia đình luôn Bây giờ chỉ còn hai cha con Trước mà Giang có lên và ghi hình cùng anh à, Dương Tú Phong nhóm thiện nguyện bản em ấy Tí nó tạnh mưa một chút mình xuống nhà em Nu hỏi thăm em một chút sân nhà em đấy Tại thì à, mình đang có mặt tại à, khu vực nhà em Nu thì mình đang lên con đường nhỏ nhỏ này lên nhà em nu ở dưới này là nhà anh trưởng thôn này không biết là em nu với bố em còn nhà không hay là lại vào rừng lấy măng nhà chăn trâu thuê ấy mưa quá này là hầu như cả bản không ai làm đâu được cả tranh thủ lên hỏi thăm nhà em nu ở đây rồi gỗ mà bà con đi làm về chuẩn bị dựng nhà cho em nu đây cái căn nhà sắp đổ siêu vẹo đây thì ra cũng nói rõ luôn là căn nhà này là nhóm bên anh Dương Tú Phong ấy thiện nguyện bản em là sẽ giúp em nu à bố em nu kia rồi chắc đi đâu về đi ra không có ảnh đi vắng này Nhà nuôi Nó làm gì đấy <laughs> Ồ Bốc quà gì à Hả Hôm nay, hôm nay mưa không đi làm gì à Có gì đây Ngô à Ừ còn này có chanh ấy À còn là có tấm mèo Nuôn tấm mèo Ngon không? <laughs> Hả? Có ngon không? Ngon bình thường à? bố đâu rồi à? hả à <laughs> bố đi chim này thế ăn sáng chưa ăn sáng chưa ăn cơm chưa ăn cơm chưa nằm máu ấy nào nào, nào máu ấy em ăn cơm chưa ấy này đun cái gì đấy đun cái gì đấy lửa này Mưa này không đi dân châu là bây giờ mới làm được nhà nhỉ Chắc phải ờ, hơn chục ngày nữa quá Trong nhà em nu là không có gì đâu Mỗi ờ, cái ấm ờ, nước siêu này cái chạn bát nhỏ nhỏ À vài bắp ngô đây nữa nhà nu còn có vài bắp ngô này Như 100 trăm là nhà em nu là không có điện Nu là hay đi chăn trâu thuê hôm nay không đi chăn trâu thuê nữa à, Nu hả đây cái bát chặn nó nhỏ chơi à đi chơi à chơi bên đấy à <laughs> vâng vâng khỏe thôi mưa này không không đi làm được đây là bố em nu nhà này không bao giờ mới làm được nhờ mưa như này mà mưa thì nó không làm được đấy nhỉ không... vâng có tiền làm không có tiền thế con bảo là chưa đi lấy gỗ về được mấy nữa để để gọi cho anh à, phong ấy yeah. À, dục à, làm nhanh nhanh không có mấy nữa mưa bão nó gió thổi bôi bay đi làm nào bố đi cũng sẽ xong rồi nhưng mà vâng vẫn đặt tay nó không à. không có tiền này mua xăng à. à. tiền mua xăng ăn uống là ừ triệu mà ba à. ba triệu này nó thợ dạy à mười triệu này nó hôm mới gửi gửi tiền nữa à, ờ, anh Dương với Phong gửi tiền rồi nhưng đang nói là cái nền nhà này này nền nhà này phải san lại mấy nữa là chắc là máy xúc nó vào làm ấy nó làm xong ở trong làng mảnh ấy à, máy xúc à? vâng cái máy xúc về san nền thế thế thế Dương với Phong bảo máy ờ, máy ờ, đi 10 ngày để mới lấy. à, vâng 10 ngày à ui dồi, lâu rồi ta mày làm cái đầu đến trường là làm mảnh vâng đấy đang làm trong làng mảnh vâng đi vâng chắc là ờ, mấy nữa là nó làm ở trong kia xong thì nó quay lại đây ừ. thế anh Dương Cư Phong anh cũng bảo là quay lại đây thì san nền ờ, này. xong mới đầu mới ờ, bà con mới đến dựng dựng cho cái này không biết là có bào hay không nữa cơ gỗ này bản thân em thì cũng không biết đâu cái là bên uh, anh Phong sẽ giúp Đấy, giúp cho anh với này là cha em đây là là cái cái nhà nhà cái mua trâu mua dạ. bò gì đó ăn sáng chưa ăn sáng chưa À, ăn cơm cho nở máu ấy ăn được gì nhưng mà bố nói được tiếng kinh anh nhỉ sao nu không nói được hả sao là ngại được quá nu ngại nó tiếng kinh thôi chắc 10 ngày nữa là bắt đầu máy xúc lên làm thì lúc đấy là mới dựng nhà cái này chẳng phải dỡ đi không làm đấy để để à, đào cái à, đường à, làm ảnh thông vâng. đường mấy em đang làm con đường bê tông ở dưới này này Ở dưới bản của mình này xuống đường đi làm ruộng của bản mình đấy Hôm nay mưa có đi làm được đâu, hôm nay nghỉ Nó là điện này em gửi đi tiền mà mua à. mua gạo này sang, ăn vâng sang sẽ đàn tay vâng vâng vâng mà chung là trong nhà em nu với lại là chú đây thì không không có gì cả căn nhà rất là nhỏ đấy. Đường trương mới làm vào này được 16 mét vuông Không có điện này mà siêu vẹo hết này cột đấy này gió to cái mùa này là có thể thổi bay ngay Rất là mong là bên nhóm à, thiên nguyện bản em là cố gắng Làm thật nhanh giúp gia đình nhà em nu một con Có căn nhà nó, nó tốt hơn đấy Đây trong căn nhà mọi người để ý này à, Lợp bằng lá cọ thôi Hôm kia còn thủng kia Hôm kia có rột mưa không? Có mưa nó có rột không? ờ rột chắc rột đấy nhỉ ừ. thì là đi ngủ nhà hàng xóm Quay. thôi <laughs> nu ngủ hàng xóm bố ngủ trong nhà tại vì một cái giường này không thể hai bố con ngủ được có, có lên không dạ lây nhà lây nhà không à có vâng vâng là ờ, em mềm nữa nữa là giường ờ, mới lên lên để để ờ, xem đi phải bên đây sửa vâng vâng À. đài cái gì đó à, ý nu bảo là chết rồi <laughs> ồ không biết là sửa được không đây hay là hết pin dạ, pin không có nhưng mà không lên à đây đủ nói để hôm nào hôm nào em em xuống cái ờ, lộ em hỏi cho này. nó sửa được chơi ờ, ờ, mua là một tháng mua chợ nhưng mà à. không hai ba ngày mới cán điện nó này à, à nó... ừ thôi cứ để để đây xuống ờ, dưới em ờ, cầm xuống dưới chiều cầm xuống dưới xem hỏi sửa cho sửa sửa được thì mang lên cho chết rồi vâng vâng không chết nữa nó vâng vâng anh muốn sửa thì cái đài để em cầm xuống dưới em hỏi sửa hết vâng. Đấy, trong nhà nu vẩn vẹn như này thôi rất là đấy, không có gì cả hôm nay để Giang cũng tiện vào thông báo cho quý vị cũng như tất cả mọi người biết là mình hoãn lại công trình làm đường ở thôn Giàng Pằng này và thăm nhà em Nu con em đó đấy là còn thiếu mỗi đòn tay nữa thôi đấy là là đầy đủ hết rồi nhà bộ thế thì láng à, ờ, à trên này đây chảy hết trên này rồi đây đây xem nào xem một chút này vẫn còn đang mưa đấy ừ, mới bao giờ mới tạnh được đây thì à, lúc nói chuyện với à, bố con em nu ấy trong nhà là tình hình là gỗ à, là mọi người đã ấy về rồi gần đủ rồi đây cái này làm ván này Đấy, vách nhà đấy thì mình thiếu một cái xà nữa đúng không? Thiếu cái xà Xà Xà nó Ừ, ừ. Xà thì ờ, nó đủ Thiếu, hết. thiếu, thiếu, mà... thiếu cột xà đấy Vẫn chưa đủ à, à. Vẫn chưa đủ, nó nhìn này vẫn chưa đủ thật mới được cái rồi vẫn vẫn ấy này vẫn thiếu mà còn vẫn thiếu là vẫn chưa ấy được nên chia nhau một chút đây là căn nhà em uh, nu nhá và hai bố con này ở nhà mưa thì bà con không đi được hai là giang cũng uh, mưa thông báo thế quý vị mà mọi người biết sợ mình cũng không làm được đường thì tranh thủ mình vào thăm bố con nhà em nu và xem là tình hình này căn nhà của em à, đã sắp được dựng chưa bên nhóm của anh à, Dương Tứ Phong là kinh nghiệm bản em ấy đã hỗ trợ toàn bộ làm nhà à, uh, vật uh, cái gọi là còn vật nuôi ấy. cái trồng là hầu như là bên uh, kinh nghiệm bản em là sẽ giúp Dạ cũng rất là mừng cho em nu Đây toàn bộ căn nhà em đây đây Nói chung là lợp bằng lá cọ cột siêu vẹo hết rồi Cái này gió to lắm là đổ Dạ Do là cái máy xúc chưa xong ở khu kia để lên săn nền nhà nó rộng hơn đấy Chưa thể làm được nữa các bạn thời gian lại đang mưa thì mình nó tranh thủ làm đường ở khu vực dưới thôn dưới này này nhà trưởng thôn ở ngay dưới này hôm nay là mình vào thăm chia sẻ với à, mọi người biết là như vậy cho là video ngày hôm nay thì giang cũng xin phép khép lại đây thôi à, xin chúc quý vị và tất cả mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân nhé trong mùa covid này À, xin chào tạm biệt và hẹn quý vị cũng như tất cả mọi người ở video tiếp theo